đề ờ, tiếp theo thì tôi sẽ đánh bằng ờ, ống tay áo camera ống tay áo cho anh em xem nhé trước khi đánh thì tôi thay pin ạ thay pin đánh cho chắc chắc cú cái này nó hai pin thời gian đánh siêu lâu luôn nhé thay pin con máy Samsung này để cho anh em đánh ờ, hướng dẫn cho anh em được tốt hơn anh em được đây là camera đánh bằng ống tay áo tốc độ siêu nhanh cái này nó có hai ống tay một là ống tay thật hai là ống tay giả đây bây giờ tôi sẽ lắp pin hướng dẫn cho anh em đánh bằng cái con này nhé camera ống tay áo ống tay nhé camera nó nhé camera ống tay áo lắp hai pin Nokia thì đánh cả đêm không hết nhé hai pin Nokia đánh quá trâu kết nối với điện thoại tốc độ đánh thì siêu nhanh vâng. cắm cái con ờ, chân cổng USB này vào bây giờ tôi sẽ kết nối với con điện thoại Samsung này mã trò chơi rất đơn giản thăng 3721 thang lựa chọn camera ngoài vẫn đánh bài cào cho anh em xem đấy. <coughs> đây bây giờ bật cái này lên <coughs> đã kết nối kết nối rồi thì ta đeo cái ống tay nào chiến đấu như một ống tay áo bình thường luôn anh em mặc áo dài đánh thoải mái à cái này thì đút ở bên trong nhé đây tôi đeo tạm một bên thôi cầm bài lên máy sẽ báo anh em nhé này cầm bài máy báo cầm bài máy báo rất nhạy cầm bài máy báo tầm vài máy báo luôn máy báo 4 tức là nhà số 4 lớn nhất bỏ đi 3 cây chia nhà mình lớn nhất nhà mình 7 nước to điểm nhất đánh bài cào nhá đánh bài cào tây nhá anh em nào cần thì liên hệ vào 097407 thứ ba hoặc 086802 thứ năm thưởng ngay cái ống tay áo này về đánh tốc độ siêu nhanh cầm bài máy báo máy báo 2 tốc độ siêu nhanh nhé cắt bài máy báo luôn máy báo 1 <coughs> nhà số 1 lớn nhất chia luôn đây là <coughs> chiếc camera soi ống tay áo camera soi ống tay áo nhé siêu nhanh cầm bài máy báo máy báo một anh em nhìn không máy báo siêu nhanh nhé máy báo một chia luôn nhà mình nhà mình bảy nước lớn nhất bảy nước lớn nhất nhé đây được gọi là chiếc camera ống tay áo đánh bài tuyệt đỉnh luôn nhanh hơn đồng hồ nhé tôi sẽ thử từng cái một đây là camera ống tay áo độ chuẩn tuyệt đối luôn siêu chuẩn luôn đây đây được chiếc gọi là chiếc camera ống tay áo bây giờ tôi sẽ tắt đi tôi thử từng ờ, sản phẩm cho anh em nhé thử tiếp sang đến sản phẩm thứ hai là đồng hồ đi đồng hồ đeo tay đây được gọi là camera ống tay áo <coughs> tất cả những đồ chơi bài mới nhất bóng đèn bàn đánh bài tôi đều có vòng tay đánh bài tôi cũng có nhé với cái đồng hồ này thì anh em phải lắp pin lắp pin vào đây khi lắp pin vào thì đánh bài tuyệt tình rồi pin đồng hồ này nếu mà biết cách chơi ra anh em <coughs> đánh cả đêm không hết pin đánh cả đêm không hết pin nhé vì sao vì nó có công tắc tắt bật khi mình soi xong thì mình tắt cái công tắc đi xong đến lượt lượt mình bốc thì mình lại đánh bật nó lên như thế rất hiệu quả như thế rất hiệu quả trong đánh bài nha đây là tôi kết nối này. lắp pin xong rồi bật đây nó con tắt tắt này bật này đó đây là công tắc bật này máy đã báo rồi nhá thì chỉ cần đeo vào tay thôi <coughs> cầm bài máy báo này anh em xem này cầm bài máy báo đây nó hơi chặt này cầm bài nó báo máy báo hai máy báo bốn máy báo hai bỏ đi một chia nhà mình lớn nhất đây được khi chơi thì mình tắt cái công tắc này đi để cho nó đỡ hết pin mà nó không bị nóng đồng hồ đấy mình nó không bị nóng đồng hồ đúng không nhưng khi xong một trận này anh em lại bật nó lên động tay và bật thì nó không ảnh hưởng gì ai cả đấy lại bật lên này kênh cắt bài thoải mái kênh bài thoải mái nhé độ chuẩn tuyệt đối bảo hành cho anh em một năm nhá này cầm bài máy báo này máy báo ba máy báo hai cắt bài của nó vẫn báo nhé máy báo bốn nhà số 4 lớn nhất bỏ đi ba lá chia về sẽ như nhà mình lớn nhất các bạn xem bộ chuẩn tuyệt đối luôn nhé đây được gọi là chiếc đồng hồ đồng hồ soi soi bài nó vạch nhé cầm bài cầm bài trên tay nó báo này hai máy báo hai Đó, máy soi rất tốt xa gần thoải mái <coughs> các bạn xem máy bó hai bỏ đi một chia nhà mình 6 điểm là nhất rồi Đấy, đây được gọi là chiếc đồng hồ đồng hồ đánh bài mã vạch đồng hồ xoay nhé tôi tắt đi rồi bây giờ tôi sẽ test cho anh em tiếp theo đó là vòng tay móc vạch một cây nam ạ một cây nam còn cái này cái này là là là, là thinh à thịnh à thịnh à thịnh à ờ, ấp tân ấp tân hòa xuân thành Đấy. bây giờ tôi sẽ đánh bằng cái vòng tay này cho anh em xem cũng cầm bài lên cho báo anh em nào mê tín thì làm cái vòng phật này đánh bài là tuyệt đối rồi kết nối với máy đánh bài nhé à. cầm bài máy báo này anh em thấy không máy bó hai máy bó hai bỏ đi một chia đánh bài cào nhà mình chín nước này. <coughs> tiếp theo nhé kênh bài này kênh bài máy báo này các bạn thấy không máy báo siêu nhanh này cầm xa quá thì sẽ cầm gần lại một tí đấy <coughs> Đây, hết lần thử thử lại cho bạn xem ừ. máy bấm một chia luôn anh em cứ so sánh mấy cái đồ dùng này xong có gì điện cho tôi tôi gửi hàng cho anh em nhé bài mình vẫn nhất để là chín nhưng vẫn nhất đấy được gọi là những cái dụng cụ cầm trên tay dụng cụ cầm trên tay đồng hồ thì tôi có rất nhiều loại ờ, vòng tay cũng thế đây được gọi là chiếc vòng tay có sạc pin đấy. đánh bài như này thì không bao giờ thua được anh em mua được 52 trò chơi tức là đánh được tất cả mọi trò nhé đồng tay đồng hồ sắt cũng có này đồng hồ sắt dùng cho những ờ, chú lớn tuổi này ngoài ra tôi sẽ thử cho anh em cái bật lửa kết nối bật lửa bật lửa soi bài mã vạch nhé. cái này chỉ đánh ở những cái sân nó ờ, nhỏ thôi lắp pin vào đây nắp ga và vẫn hút thuốc bình thường nhé này kết nối anh em nhìn đặt bài này báo này đây đặt vào đây máy báo các bạn thấy không đây, máy báo đồng bật lửa đặt đây máy báo hai đặt lại cho anh em xem máy báo 4 bỏ đi qua lá ba ba thằng ờ, đồng hình nhé đánh bài cào như này là thắng cho anh em này ba thằng đồng hình nhé này ba đầu hình nhé đây gọi là tôi đang thử bộ bật lửa ngoài bật lửa ra bật lửa này có hai pin đánh thoải mái nhấc lên thì nó không ờ, báo bây giờ tôi sẽ thử tiếp sang cái ví ví soi bài dụng cụ nào chất lượng uy tín uy tín hàng đầu ví cho bài ngõ vạch đây lắp pin vào cái ví này anh em lên tận nơi thử hàng hoặc là bỏ tôi gửi hàng về cho cũng đều được hướng dẫn qua zalo cũng được còn không tin tưởng thì cứ lên tận nơi anh em làm ăn uy tín này đây cái này cái này đặt trong bộ công tắc tắt bật này Đó. đặt ở trong cái ví này đây ví đặt ra ngoài này kết nối camera ngoài hỗ trợ cho anh em tất cả các mặt hàng kiếm tiền đặt bài máy báo máy báo ba bỏ đi hai chia nhà mình sẽ nhất 7 nước 7 nước là cũng thắng rồi đấy đây được gọi là ví soi nhá ví soi mã vạch thay cho anh em phải để đồng điện thoại xuống <coughs> tôi có tất cả các loại máy CVK 500 bây giờ nó ra CVK 600 rồi iPhone chưa đặt bài xuống máy báo rồi máy báo 4 bỏ đi 3 là mình bảy nước đặt bài xuống thì máy báo chuẩn hơn độ chuẩn là tuyệt đối luôn nhé máy báo hai nhà số 2 lớn nhất nhà số 28 nước lớn nhất đấy được gọi là tất cả những dụng cụ ngoài ra tôi còn có anh em nào đặt đặt thì tôi sẽ có những cái bàn bàn soi mã vạch không phải để dụng cụ gì chỉ cần là cái bàn đấy thôi chuẩn tuyệt đối luôn nhé Rồi ờ, anh em nào cần thì cứ liên hệ vào 086802 hoặc 097407 quý 3 Để chuyên về đồ chơi bài đá tại Hà Nội và Sài Gòn hiện nay anh em nào muốn lên Sài Gòn thì lên bến xe miền Đông điện vào số điện thoại 086802 tôi tư vấn cho anh em tất cả ngoài ra còn có máy Samsung iPhone với Samsung đổi bài nhé đây là chiếc đây là chiếc máy Samsung đổi lưng Samsung đổi lưng <coughs> công dụng đổi của nó như nào trước tiên <laughs> mình sẽ cho vào một lá đấy đánh bài ba cây bài cào cũng được đây ví dụ như ván này ván này của chúng ta bây giờ muốn lấy chín nước anh em phải làm nào đơn giản đặt bài đây khi chúng ta lên bài như thế này là chúng ta sẽ lấy được con chín ra này Đấy. máy này hết pin rồi tôi sẽ lấy máy khác thử cho anh <coughs> máy này hết pin hết pin cho nên nó bị rắc đây nhưng con máy này đánh rất êm nhé các, các bạn nghe tiếng rất êm máy hết pin cho nên nó không đẩy được không còn hàng của tôi có bảo hành cho anh em đây được gọi là máy Samsung đổi lưng ngoài Samsung ra còn có iPhone máy Samsung chắc hết pin Samsung thì iPhone thì nó đổi ở mặt trước nhá anh em nhé nó đổi bài ở mặt trước này đây cái này lên là ờ, úp bài đây nặn bài đấy đã chúng ta đã có một con át rồi ví dụ bán bài tiếp theo của ta có hai con át đi là ta sẽ lấy được ba con át hoặc là lấy điểm to tùy vì... đây ví dụ qk2 này mà đánh liêng chỉ với động tác rất đơn giản úp bài là úp bài đây thôi nặn bài khi chúng ta lặn lên này nó sẽ ra được này đấy đây các bạn nhìn nhé qk 2 này đặt bài đây chỉ với động tác rất đơn giản thôi chúng ta đưa vào đây đấy là qk đây là máy đổi bài rất êm nhé bây giờ muốn cho con k vào con <coughs> hai đã click siêu nhanh siêu êm đấy tốc độ của nó quá nhanh luôn quá nhanh và quá êm iPhone nhé iPhone tốc độ quá nhanh quá êm à các bạn xem tốc độ của nó này. quá nhanh luôn ngoài ra tôi còn có cái mỏ đây là ví nam ví nữ ví nam ví nữ tôi đều có ví thì đổi bài giống nhau ví thì truy tuy là cổ truyền nhưng đánh rất đẹp <coughs> cũng đánh như vậy <coughs> cũng đặt bài này chỉ cần nặng động tác rất đơn giản này sẽ được quy ca quy trình nặng rất đơn giản này. đây như thế này thôi đặt bài đây nặng lên chúng ta sẽ được quy ca đây còn có dụng cụ làm mỏ mỏ này đeo ống chân ống tay đều được nha mỏ đánh bài anh em đeo ống chân đóng tay đều ok đeo này thì mặc áo dài vào chấm hết luôn mỏ này anh em nên đeo ở tay nào đeo tay trái đeo tay phải tùy theo anh em đấy con áp đã vào rồi này. bây giờ tôi sẽ cho con hai ra và con áp vào rất đơn giản à, anh em nhìn nhé con hai ra này. chỉ với động tác rất đơn giản là nặn bài con hai biến ra này bây giờ con sẽ cho con hai hai vào con át ra này siêu nhanh luôn máy siêu êm luôn này động tác rất đơn giản nặn bài cầm bài trên tay vẫn có thể đổi được đấy con hai này xoay anh em xem kỹ thuật đấy đấy như thế này là xong rồi quy gas rất đơn giản mà hiệu quả máy siêu êm luôn con hai ra này bây giờ đổi con hai con át chỉ với động tác rất đơn giản xong tôi có tất cả đầy đủ các dụng cụ đánh bài đồ chơi bài bịp mới nhất hiện nay ngoài ra còn có áo hít thở mỏ ba mỏ nách những thầy thợ thì sẽ biết đến những cái đồ tôi vừa nói còn người bình thường thì khó biết lắm nhưng không sao tôi có thể hướng dẫn được các anh em anh em chỉ cần liên hệ cho tôi tôi sẽ hạn bảo hành giúp tất cả đồ chơi bài của tôi ngoài ra còn có kính đây đây là kính thử áp tròng nhưng chúng ta dùng kính thì nên dùng kính đeo và áp tròng nhìn bài nhìn bài đầu lưng ấy, thì nó sẽ rất chuẩn độ chuẩn tuyệt đối luôn xin chào anh em ở đây nhé